tại sao lại gọi đây là nồi cơm cao cấp và công nghệ hiện đại là bởi vì lòng nồi à, được chống dính ba lớp ceramic siêu bền hợp kim kết hợp với cả đồng nữa thì bây giờ em sẽ mở hộp ra luôn nhé đây là em nó trước khi đi sâu vào tính năng và sự thú vị của cái nồi cơm điện Matica này thì em à, mình chia sẻ qua một chút về cái thiết kế của em nó à, với thiết kế đầu tiên đây là về tông màu chủ đạo mặt nồi đen đen bóng lòng nồi là hợp kim à, sợ được phủ cái à, như cái này người ta gọi là màu vàng hồng và đáy là màu nâu rất là sang trọng thiết kế cân đối dễ cầm nắm dễ sử dụng à, các nút bấm để mở nắp nồi rất là hiện đại Đấy. À, khác với cả các cái loại nồi à, thông thường rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào siêu phẩm chính là ở đây cái lòng nồi lòng lồi Matica RC186 này thứ nhất là rất là dày quý vị có thể thấy rõ nó rất là dày tuy dày như này nhưng mà trọng lượng là rất là nhẹ lòng lồi được ờ, mạ à, được ờ, ba lớp ceramic này hợp kim này và kết hợp cả đầu nữa đây có thể bỏ qua các nghe tiếng này nó rất là kêu vang nhưng rất là nhẹ với cái vòng đùi được phủ ceramic này ấy, thì có thể khẳng định là nó rất là bền ví dụ các bạn có thể là vo gạo hay là rửa nồi nhưng mà không sợ bị bong lớp chống dính ở trong này điều đấy không có nghĩa rằng là quý vị có thể dùng cái cọ son cái cọ sát ấy, để cọ vào nồi thôi nhé của bền với tại người thôi ok kết hợp với nó là một cái dây nguồn một cái cốc để bong nước một thìa múc cháo một thìa múc cơm cái mẻ sửng hấp ok bây giờ đến phần uh, tính năng của nó đi khác với cả các cái nồi cơm điện thông thường đèn nút ấm cơ thì riêng với nồi Manteca RC186 này chúng ta hoàn toàn các nút bấm điện tử cơm điện Matica rc 186 với thiết kế cắm điện rời thì ờ, chúng ta có thể rằng là khi mà nấu cơm xong ấy là mình có thể rút cái cắm điện ra và mang được cơm ra bên ngoài bằng cơm luôn như vậy chúng ta không phải đi lại nhiều lần ok đây sau khi cắm điện vào rồi thì nồi cơm hiện lên các cái ờ, tính năng ở trên này bằng tiếng Anh và tương với nó là hãng sản xuất thì cũng có đưa ra một cái các cái bằng tiếng Việt để chúng ta dễ sử dụng nó dễ sử dụng cho cả những người lớn tuổi người thanh niên trẻ nói chung là phù hợp với tất cả mọi người không như các cái nồi cơm khác không có hướng dẫn bằng tiếng Việt sau khi cắm điện vào rồi thì chúng ta sẽ nút function này là để chọn chế độ nấu cơm ví dụ như là chế độ cách này chế độ làm bánh này chế độ steam này chế độ hấp này chế độ súp nấu súp này chế độ grill nấu cháo loãng công nghi nấu cháo bóc rick nấu cháo đặc vân vân và vân vân thì à, khi sử dụng rồi quý vị tìm hiểu thêm nhé sau khi mà chúng ta chọn được chế độ nấu rồi rồi em để standard đi chế độ nấu cơm tiêu chuẩn và chúng ta bấm start lúc này là cơ điện sẽ hiển thị cho chúng ta biết rằng là bao nhiêu phút nữa thì cơ sẽ chín à, khi mà đang nấu mà chẳng may mà có vấn đề gì đó chúng ta muốn thay đổi kế hoạch nấu chẳng hạn chúng ta ấn cancel vì bỏ chế độ nấu ok à, em bổ sung thêm một chút về cái tính năng của nồi này đặc biệt là dành cho các cái tín đồ mà thích ăn cơm cháy đấy là khi mà bạn nấu cơm chín rồi và ấn lại một lần nữa thì ờ, nồi cơm này sẽ ra cháy rất là ngon về cái ưu điểm của nó và cái lòng nồi này là được ờ, tráng vào lớp ceramic chống dính nên là không lo là bị dính cháy ở nồi như kiểu ngày xưa mình dùng cái nồi cơm ga ấy phải đánh mãi cháy nó mới ra về cái này thì vừa có cháy ngon vừa dễ cận ok bây giờ em nói qua một chút về cái ờ, chế độ bảo hành của hãng Vatican như quý vị thấy ấy, thì ờ, với cái nồi cơm cao cấp Matica này ấy, thì hãng Matica là đầy đủ các cái giấy chứng nhận của nhà nước dụ như ở đây là cái nhãn năng lượng này được 4 trên 5 điểm 4 trên 5 sao ấy. điều này có nghĩa rằng là nhiều sao hơn thì có nghĩa là tiết kiệm điện hơn như ở trên tem này ghi rõ này nhà nhập khẩu Matica tên sản phẩm nồi cơm điện tử mã sản phẩm MTKRC 1886 quý vị à, muốn mua đôi cơ Matika này thì nhớ search mã Matika 1886 nhé công suất 860W hiệu suất năng lượng 4 sao 4 trên 5 sao ấy đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCPN 8252 2015 cái tem này là do Bộ Công Thương theo chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và trên này chúng ta có tem quan sớt này tiêu chuẩn chất lượng này như chế độ bảo hành thì uh, Matica RC 186 được bảo hành 12 ờ, tháng tức là một năm ấy về cái vấn đề về uh, vệ sinh của nó ấy, thì uh, đây sau một sau một thời gian sử dụng ấy chúng ta hoàn toàn có thể tháo ra và vệ sinh sạch bề mặt răng cao su thì dạ. lưu ý là khi vệ sinh này chúng ta không dùng cái vật sắc nhọn để làm rách răng cao su dạ. nhé bởi vì răng cao su này có công dụng là ừ, làm kín làm kín trong quá trình nấu ở chỗ này là cái à, van thoát hơi nó có một cái tính năng là đảm bảo được rằng là khi hơi đi qua ngoài này thì nó không bị chảy ngược nước vào trong nồi thì à, nó giúp cho được cái việc nửa cơm này nó ủ cơm tức là hâm nóng cơm được lâu hơn tức là theo nhà sản xuất à, công bố ấy, thì à, nó có thể ủ ấm cơm trong 24 tiếng mà đảm bảo là cơm không bị thiêu với các cái nồi cơm thông thường ấy, thì 24 tiếng là không nóng khả năng cơm mà thiêu ấy. ok à, với nồi cơm điện Matica RC 1856 thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin được thứ nhất là độ bền thứ hai tiêu chuẩn chất lượng học chuẩn học quy Việt Nam và thứ ba đó, nó phù hợp cho những cái người mà có nhu cầu nấu cơm ngon hơn có mua sắm một cái ờ, một cái nồi cơm điện mà đa năng tức là chúng ta không chỉ nấu cơm mà chúng ta còn phải nấu cháo làm bánh có thể rằng là <coughs> nấu súp và đặc biệt với nồi cơm Matica RC 1856 này thì chúng ta còn có chế độ nấu cơm nhanh quick nấu nhanh tức là khi mà các bạn đi làm về nhà không may nó tắt đường nó hơi muộn thì chúng ta hoàn toàn có thể là chuyển sang chế độ nấu nhanh để ờ, không ăn cơm quá muộn để sấy hữu nồi cơm điện Matica RC 156 thì chúng ta có thể lên Google search uh, Matica RC 1856 hoặc xem ở phần uh, mô tả của video ở bên dưới nó có một cái đường link website chúng ta truy cập vào đó và chúng ta sẽ cập nhật được cái bảng giá cũng như là các cái chính sách khuyến mại của hãng theo từng thời kỳ với nhiều ưu điểm vượt trội như vậy thì chúng tôi kính chúc quý vị sở hữu được cơm điện Matica RC 186 thành công